đây là hai con chó con của con ờ, Vinci ừ. Vinci và Loki đàn 10 ờ, con đẻ 10 con mà một cái thai nó hỏng cái nó ảnh hưởng đến 7 ờ, cái thai khác 8 con ra đi còn được hai con này đây hai con đực à, đẹp tuyệt vời luôn đúng phong cách của của của của của cái bộ gen chung là phong cách của con Pila ừ. và về ra đây mọi người nhìn này nhìn mặt này đó chỉ có hai con thôi hơi bị ít ừ. à, cái đàn ờ, cho con này thì ờ, nếu mà tính ra cái dòng máu của nó thì là nó có dòng máu của con con Pila nhập Đức và nếu mà ở bên đằng con mẹ thì nó có dòng máu của con Husa nhưng mọi người nhìn mọi người sẽ thấy nó chứ không có cái nét nào bên ngoài kìa. toàn nét ở bên đằng nội thôi à, mọi người nhìn mọi người sẽ nhìn thấy cái mặt của nó là, là, là nó sẽ giống như là những cái con chó của con của con uh, Melsi nó đẻ à, nó giống ở bên đằng nội đằng Papilla giờ đây giống bên đằng Loki ok Ôi! À. con đực thôi có hai con đực thôi chứ không có nhiều rốt này thì nó sò cà thấy sớm lắm à, đủ hai cà Sò là thấy ngay bây giờ là thấy rồi răng đẹp luôn này nha răng ngon lành chứ răng đẹp ôm à. hai con này làm được giống được đấy Đây. răng đẹp luôn hàm trên nó ôm hàm dưới cái ờ, việc là cái răng nó có đẹp hay không ấy nó là một cái yếu tố quan trọng quyết định cái giá con chó khi mà cái khung của con chó nó tốt con chó nhìn nó đẹp con chó nó nhanh nhẹn con chó khung của nó tốt thì cái việc cái hàm răng nó có ôm khít hay không nó là một cái quan trọng ảnh hưởng đến cái giá của con chó nếu mà răng nó không ôm khít ấy, thì giá nó lại rẻ hơn có thể nó rẻ hơn vài triệu còn nếu mà răng nó ôm khít ấy, thì nó lại là giá cao hơn đó đây cái đàn này đây để cho chúng ta chơi một tí nhìn hai cái mặt đây Đấy. Ừ. Yusuni luôn thế thì lần sau con ờ, lần sau con Vinci này sẽ lại cho phối với lại con uh, ờ, Mavin lần sau á chứ còn nếu mà nó ra cho con như thế này gọi là tuyệt vời chứ không phải phải nói là nó là tuyệt vời đó tức là phối là phối họ à, phối có họ nhưng mà không quá gần tức là nó có dòng máu chung mà như bọn này là hai con này là nó, nó là ở trong dòng máu chung như này nhìn cái mặt của nó y xì như cái đàn của con Loki ngày bé y xì luôn y xì như đàn của con bố lúc bé ấy. thì nó chính là tây đấy chứ còn gì nữa theo cái máu của đằng nội nhà nó đây tuyệt vời đấy hai em này thì thực sự mà nói là uh, cái nhìn nhận của hai cái con chó con này thì nó nó tốt ngoài dự đoán tốt ngoài cái dự kiến ban đầu khi mà ghép cái cặp đôi này rất tiếc ở đàn 10 con mà nó lại có sơ sẩy khi mà mang bầu hơi bị uh, đáng tiếc một cái đàn uh, ờ, cho con 10 con mà cuối cùng mà giữ được có hai con thôi nhưng hai con phải nói vậy là tuyệt vời tuyệt vời của nó đấy. <coughs> anh anh anh anh quá tiếc cái cái cái cái tám con. Không, nếu mà như thế này là như thế này là Vinci là như thế này là Vinci là máy đúc rồi đấy. Vinci như thế này là là là chính là máy đúc rồi. Cái này phối với lại ờ, như thế này lần đàn này đàn này là phối hơi gần này. Đàn này là phối hơi gần đàn sau cũng là phối gần nhưng mà phối xa hơn cái đàn này một chút đằng sau sẽ cho Vinci uh, ghép với lại con uh, Mavi nó sẽ là tuyệt vời đấy à, ờ, các con chó con này mọi người để ý cái lông ở ngực khi mà cái lông của nó nó là lông trắng pha với lại lông vàng hoặc là lông trắng pha với lông đen ở ngực như cái con chó con này là dễ nhìn này à, ở cái ngực của nó này thì lớn lên một tí nó sẽ bay hết hoặc là có thì nó có vài cái sợi lông trắng như là con Marvin về sau nó có vài sợi lông trắng ở ngực lẫn với lông đen cái đấy nó không không tính là lỗi mọi người nhé đấy là cái việc bình thường thôi còn mọi người muốn nó đẹp hoàn hảo thì mọi người nhỏ nó đi còn uh, nó lỗi khi mà cái màu cái lông trắng nó thành một cái mảng trắng mảng trắng thì nó không bay được và nó tính là lỗi còn chấm uh, pha lẫn trắng vào giữa lông đen thì nó không không tính là lỗi và nó bay được như con này là, là thay lông xong là sẽ bay này nhìn ngực của nó này Đấy. hai em này thì từ bé đẻ ra là nó cũng có một cái độ chênh lệch nhỏ giữa hai con một con to hơn một con bé hơn một tí à, anh anh cái cân đâu nhỉ anh nhỉ có cân bàn không nhỉ à, để cân thử vào này sao nào mấy cân rồi à? cân thì có đấy cân còn có cân con răng giờ ngủ của chúng nó hay sao mà ra đây là một con lại cứ nằm không thế này đang uh, ờ, gì đấy chuẩn bị đến cho ăn đấy bốn cái dãy này cho ăn cái ăn thằng uh, to hơn nằm không có thằng bé thì còn đi tìm hiểu tí đó nhìn hai thằng nó giống nhau hai thằng này thì nó giống nhau 99 phần trăm đó đó con này thì ra tết mới bắt được nhưng mà hai con này ấy, nếu mà như thế là hai con này mình sẽ uh, ưu tiên một là các bạn mà có thể là đã nuôi con chó cái của trại đã à, mua con chó cái của trại trước đây hai là các bạn ở gần bởi vì có thể về sau là mình sẽ cần lấy giống của những cái con này tức là câu chuyện của khoảng tầm 2 năm hơn 2 năm nữa con chó để mình lấy giống thì nó phải khoảng tầm 3 tuổi trở ra thì mình mới lấy giống đó nhưng mà muốn giữ nó ở gần để mà lấy giống để mà mà mà uh, gần thì mới lấy giống được chứ xa quá thì không có lấy giống được sẽ ưu tiên cho các anh em ở gần đó hai em này là tốt ngoài dự đoán thực sự mà nói là đàn cho con này là một đàn cho con nó tốt ngoài dự đoán khi mà ghép phối gần ghép phối gần thì nó lộ ra cái ờ, ở đàn chó con là nó mang cái bộ gen chung và nó thể hiện cái bộ cái gen chung ấy luôn cái gen chung là chính là gen của con Pila đó Pila Kumasi nhập Đức đó. tuyệt phẩm đấy nhưng mà ít quá à và hai cái em này nó tuyệt phẩm như thế và nó lại uh, cái cái cái um, bộ hàm ờ, nó cũng rất là tốt con chó nó tốt cái bộ hàm nó cũng tốt cho nên là cái ban đầu cái dự tính của cái đàn này giá nó nằm ở trong khoảng từ 12 đến 16 triệu nhưng mà cho đến bây giờ thì hai con này mà bán ở cái mức giá 20 triệu là mình thấy vẫn còn rẻ nhưng mà mình sẽ để cái mức giá thôi chất lượng của con sò con là nó tương đương với những đàn ở cái mức tiền giá cao nhất của trại nhé mọi người nhé tương đương với ở mức có thể là con chó con ở cái đàn ở mức 25 triệu hơi bị đáng tiếc cái đàn này hy vọng là cái đàn sau ghép con mẹ này với lại con uh, Marvin thì nó mang thai nó sẽ thuận lợi hơn ừ. đó nhìn cái mặt con chó đó nó cân đối nhìn cái mặt nó có một cái độ cân thôi ờ lần đầu đẻ nó nuôi được con cái con cho con người ta gọi là đẻ con so ấy đẻ lần đầu thì nó có thể nó có nhiều thứ phát sinh lắm còn con nào đẻ lần đầu mà thuận lợi luôn thì mừng quá nhưng mà thường ấy đẻ lần đầu nó sẽ có phát sinh cái nọ phát sinh cái kia đẻ lần đầu chỉ cần có cho con ra là được rồi có cho con ra mà cho con để mà con cho mẹ nó phát triển hết cái bộ ờ, tí sữa rồi này kia cái cơ thể của nó đây. trong khi ông cũng đang ra ông cặp chuồng rồi Đây. ông to đây đó Phải nói là quá đẹp luôn quá đẹp khung giọng của bọn này thì khỏe hai con đánh giá là tương đương đây con nhóc con này to ra chưa chừng vào đây đó chênh nhau chắc khoảng ờ, chênh nhau chắc khoảng tầm hai lạng uhm. Uhm. em ra kia em chơi đi Cứ để cái anh quay Ra kia chơi đi Ừ. Không liếm camera. Ừ. Đó.